1.3 Tánh định hành giả Charita Hành giả hành thiền định có 6 loại tánh. Thứ nhất, tánh tham, braga hay tánh ái, là tánh nặng về tham ái, thường ham thích, mê đắm, dính mắc trong các đối tượng dục giới khả ái, khả hỷ như sắc, thanh, hương, vị, xúc. Người có tánh tham nên hành 10 đề mục tử thi bất tịnh, một đề mục về 32 thể trượt, vì những đề mục này có thể chế ngự được lòng tham ái, nhưng không nên hành bốn đề mục vô lượng tâm từ bi hỷ xã và bốn đề mục xanh, vàng, đỏ, trắng, vì những đề mục này dễ sinh tham ái. Thứ hai, tánh sân, đô xa, là tánh nặng về sân hận, thường biểu hiện trạng thái bất mãn, trái ý, không vừa lòng, nóng nảy, căng thẳng, bực bội. Người có tánh sân nên hành bốn đề mục vô lượng tâm, từ bi hỷ xã và bốn đề mục xanh, vàng, đỏ, trắng. Vì những đề mục này làm cho tâm dễ lắng dịu, nhưng không nên hành 10 đề mục tử thi bất tịnh. Một đề mục về 32 thể trượt, vì những đề mục này dễ làm cho tâm chán nản bực bội thêm. Thứ ba, tánh si Moha là tánh nặng về suy mê, thường thiếu sáng suốt, không tỉnh táo hay thụ động mê muội nên dễ bị hôn trầm thùy miên. Người có tánh si nên hành để một hơi thở để dễ tỉnh táo, trong sáng và linh hoạt hơn. Nhưng không nên niệm sự chết, niệm tịch tịnh, quán vật thực bất tịnh, phân tích tứ đại, vì những đề mục này quá phức tạp đối với tâm tánh này. Tánh tầm Pitaka là tánh nặng về suy nghĩ, tìm tòi, nên tâm luôn lăng xăng với những suy luận, phê phán, đánh giá và dễ dàng trở nên trào hối bất an. Người có tánh tầm cũng giống như tánh suy, thích hợp với đề mục hơi thở, không hợp với niệm sự chết, niệm tịch tịnh, quán vật thực bất tịnh và phân tích tứ đại. Thứ năm, tánh tính Sada là tánh nặng về tin tưởng, thường cung kính, ngưỡng mộ, dễ nghe, dễ dạy. Người có tánh tính nên hành sáu đề mục tùy niệm, niệm Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí, Thiên, vì nhờ tin nơi những đức tính cao thượng này mà tâm dễ ổn định. Thứ sáu, tánh giác, Buddhi, là tánh sáng suốt, tỉnh thức, nên tâm ít vọng động, thường trong sáng, bén nhạy, vi tế. Người có tánh giác, hợp với niệm sự chết, niệm tịch tình, quán vật thực bất tịnh, phân tích tứ đại, vì sự trong sáng, bén nhạy và vi tế của tâm hành giả có tánh giác, dễ an trú trong các đề mục vi tế này. Cả sáu tánh đều hợp với sáu đề mục Kasina, đất, nước, lửa, gió, ánh sáng và hư không. 1.4 Đề mục thiền định và định chứng 1. 10 đề mục chỉ chứng cận định 8 đề mục tùy niệm Phật Pháp Tăng Giới Thí Thiên Sự Chết Tịch Tịnh và hai đề mục Quán Phật Thực Bất Định Phân tích tứ đại chỉ giúp hành giả đạt được cận định vì những đề mục này còn tư duy và ngôn ngữ không thể vào sơ thiền. 2. 11 đề mục chỉ chứng sơ thiền. 10 đề mục tử thi, một đề mục 32 thể trượt, chỉ giúp hành giả đạt được sơ thiền, không thể sâu hơn, vì những đề mục này đòi hỏi phải duy trì tầm và tứ. Khi không còn tầm tứ, mới vào được nhị thiền ba Ba đề mục chỉ chứng đến tệ tam thiền. Ba đề mục từ, bi và hỷ chỉ giúp hành giả chứng từ sơ thiền đến tam thiền thôi. Vì đến tứ thiền thì đã có xả thay thế. 4. Một đề mục chỉ chứng tứ thiền. Đề mục xả chỉ giúp hành giả đạt được tứ thiền vì ở tứ thiền xã mới thực sự xuất hiện mạnh mẽ thực ra ở các bậc thiền khác đều có xã nhưng chưa đủ mạnh 5. 11 đề mục chứng tất cả thiền sắc giới 10 đề mục casina một đề mục hơi thở có thể giúp hành giả chứng được từ sơ thiền đến tứ thiền sắc giới vì những đề mục này rất cụ thể, rõ ràng và ổn định hơn các đề mục khác, nên không đòi hỏi phải tin tưởng hay suy luận gì cả. Nhờ vậy, tâm dễ chuyên nhất hơn. 6. Bốn đề mục, chứng bốn bậc thiền vô sắc tương đương. Sau khi đã đạt được đệ tứ thiền hữu sắc hành giả sử dụng bốn đề mục tưởng công làm đối tượng để chứng đắc bốn thiền vô sắc. Đề mục Hư không là vô biên, chỉ giúp hành giả chứng không vô biên xứ thiền. Đề mục Tức là vô biên, chỉ giúp hành giả chứng tức vô biên xứ thiền. Đề mục Không có gì cả, chỉ giúp hành giả chứng vô sở hữu xứ thiền đề mục vắng lặng vi tế chỉ giúp hành giả chứng phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền